Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nha anh em. Thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này giúp cho tiếng nha, để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra nhiều cái video sắp tới cho anh em uh, tham khảo các mặt kèo. Đấy, thì sắp tới thì sẽ có rất là nhiều cái trận đấu hàng đầu châu Âu rất là hấp dẫn và rất là dễ uh, kiếm cơm gạo nha anh em. Đó những anh anh em nào mà đặc biệt mà đang thua tha sao bờ, muốn cùng gỡ gạt, muốn cùng đồng hành với tiếng à, muốn được vào nhóm đó thì chỉ cần có một cái số 4 một hay cũ trở lên và có một cái số tài khoản ngân hàng có đăng ký chuyển khoản online thì à, cứ liên hệ cho tiến qua zalo hoặc là cái telegram tiến có để phía dưới màn hình của video này thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách miễn phí và không không thu một đồng phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhé chỉ đáp ứng đủ hai cái điều kiện đó là có thể vào nhóm cùng với tiến à, ok thì quay trở lại với cái video lần này tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu rất là hot tại ngoại anh à, được diễn ra vào ngày cá tháng tư đó chính là ngày 1 tháng 4 này thì một cái trận đấu sớm nha anh em một trận động đấu rất là sớm luôn à, derby nước Anh đó chính là trận đấu giữa Manchester City cùng với Liverpool nha anh em đấy thì trước khi trước khi mà bước vào nhận định và phân tích cái trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá đây thì à, tại ngoại hạng Anh à, vào ngày 1 tháng 4 sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra và à, và các giải như Tây Ban Nha hay Đức hay là Ý Pháp gì đều có uh, đều có rất là nhiều trận đấu đó anh em nào muốn lấy mã kèo nào uh, thì cứ liên hệ cho Tiến Tiến sẽ uh, liên hệ cho Tiến nhưng phải vào nhóm của Tiến thì mới uh, lấy được những mã kèo đó nha anh em đó thì Tiến chắc chắn sẽ không có thời gian để lên nhiều cho anh em hết cái trận đấu cho nên Tiến chỉ lựa ra một vài cái trận đấu quan trọng để làm video cho anh em tham khảo mà thôi còn thật sự anh em nào muốn lấy tất cả các mã kèo cũng như muốn đồng hành với tiến thì tốt nhất cứ vào cái nhóm của tiến nha để cứ liên hệ cho tiến à, đáp ứng đủ yêu cầu của tiến tiến sẽ đưa vào nhóm ok thì cái trận đấu giữa man city với liverpool thì anh em có thấy trận này à, hiện tại tiến nhận định trận đấu này cho anh em khá là sớm đó để có được cái đề xuất từ youtube vì cái trận đấu này rất là hot anh em tiến phải lên video sớm à, có đề xuất thì anh em mới tìm được à, cái video của tiến nhận định về cặp đấu này đúng không anh em đó thì hiện tại anh em có thấy này à, mã kèo này nhà cái đã đưa ra cái mức chấp dành cho Man City có tỷ lệ thắng trước Liverpool khá là cao đó khi mà lần lượt ờ, đội chủ nhà Man City chấp đội khách Liverpool với mức chấp là một hòa rồi 0.75 cùng với 1.25 cả trận còn mức tài xỉu trận đấu này là ba hòa 2.75 cùng với 3.25 À, và anh em nhìn vào cái uh, dự đoán tỷ số anh em cũng có thấy nè bỏ 1 ăn 8 dành cho tỷ số 1-0 chiến thắng dành cho Man City và bỏ 1 ăn 16 dành cho chiến thắng 1-0 cho Liverpool trước đội khách trước đội chủ nhà Man City thì gần như là cái tỷ lệ thắng của Man City chiếm ờ, hết 70% ờ, trong cái trận đấu này theo cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đúng không anh em đấy thì ờ, hiện tại tiến nhận định sớm cho anh em nên chưa có được cái mã kèo thẻ hay mã kèo gốc rồi mã kèo cả hai đội ghi bàn này rồi mã kèo gung này nọ rất là nhiều mã kèo khác nữa chắc chắn là vào ngày 1 tháng 4 à, vào sáng hoặc trưa nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo cho anh em tham khảo và anh em vào đó hiện tại rất là sớm nên chỉ có bấy nhiêu mã kèo cho anh em tham khảo mà thôi à, và trước khi đưa tiếng đưa ra cái tỷ lệ kèo và tiếng chọn thì anh em hãy cùng tiếng đảo qua về phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nhé à, đây nè thì trước tiên anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng ngoại anh hiện tại nhé thì à, hiện tại là đứng đầu ngoại Anh đang là Arsenal với 69 điểm sau 28 vòng đấu đó và Man City thì đang có được 61 điểm sau 27 vòng đấu và đội xếp thứ ba là MU thì đang có được 50 ờ, điểm sau 26 vòng đấu nhìn vào các bảng xếp hạng ngoại Anh hiện tại thì Liverpool, Arsenal Arsenal cùng với Man City là hai cái đội mà đang còn nguyên cái cơ hội để cạnh tranh cái ngôi vô địch ở mùa giải năm nay đúng không anh em đó khi mà Man City chỉ kém cái thằng Arsenal này với uh, 8 điểm cách biệt mà thôi trong khi đó là còn thi đấu ít hơn một trận nữa đấy nếu như Man City mà thắng trong cái trận đấu này thì Man City sẽ vươn lên được 64 điểm đó cùng với 28 vòng đấu với Arsenal và chỉ kém cái thằng Arsenal này à, à, với 5 điểm cách biệt mà thôi nếu như Man City phải thắng trận này nhá đấy thì lúc đó cái tỷ lệ mà đua cái ngôi vô địch ngoại Anh nó sẽ căng thẳng hơn rất là nhiều còn MU chắc chắn thì cái cơ hội để cạnh tranh ngôi rất là khó rồi anh em đó rất là khó cho MU thì à, MU hiện tại mục tiêu của, MU chắc chắn là ở cái ngôi vô địch cúp C2 cũng như là cái vị trí top 4 của cái giải Ngoại hạng Anh mùa này. Phía sau còn có sự bám đuổi rất là ác liệt của Tottenham cũng như Newcastle này. nó thậm chí là Liverpool cũng đang có phong độ rất là tốt. Đó cùng với Brighton, Benford tất cả đều còn cơ hội nguyên để cạnh tranh cái top 4 Ngoại hạng Anh đó anh em thấy đó cái giải đấu uh, sư sở sương mù đang rất là hấp dẫn luôn nha anh em về bóng đá nam lẫn bóng đá nữ luôn đấy thì uh, về Liverpool Liverpool thì sao Liverpool thì hiện tại anh em có thấy nè trên bảng xếp hạng Liverpool đang có được 42 điểm sau 26 vòng đấu đó và kém cái đội chủ nhà Man City đến uh, ờ, 19 điểm cách biệt trên các bảng xếp hạng và chắc chắn cái mục tiêu của hai đội trận đấu này uh, đều có những cái mục tiêu riêng đặc biệt là Man City sẽ uh, đặt cái mục tiêu là ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa này còn về Liverpool chắc chắn là sẽ đặt mục tiêu là lọt cái chân vào cái vị trí top 4 tại giải ngoại hạng Anh đó để lấy cái vé dự cúp C1 mùa sau đúng không anh em thì anh em cũng có thể biết là Liverpool sau khi mà trải qua cái giai đoạn thi đấu khá là tệ đứng ở uh, giữa bảng xếp hạng thôi hiện tại đã luôn vươn lên đến vị trí thứ sáu rồi đó một cái phong độ rất là thăng hoa luôn đúng không anh em đấy thì đây chỉ là cái bảng xếp hạng của ngoại Anh hiện tại anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của cũng như là lịch sử đối đầu của hai đội bóng này nhá đấy thì trước tiên là đội chủ nhà Man City thì anh em có thấy này sau 10 lượt trận thi đấu gần nhất thì Man City uh, của bếp Godira có được tổng cộng là uh, ờ, 7 chiến thắng xin lỗi anh em sau 9 trận thi đấu gần nhất thôi nhé tại vì cái trận đấu ờ, giữa Man City với West Ham đã bị hủy rồi còn lại 9 trận gần nhất thôi thì Man City có được 7 chiến thắng và hai trận hòa và hai trận hòa của Man City là vào hồi tháng 2 nha anh em đó vào hồi tháng 2 hai trận hòa với tỷ số một đều trước uh, Nottingham tại ngoại hạng Anh nè và trước uh, Leipzig tại cúp C1 đấy thì sau đó sau, sau sau hai cái trận hòa này thì à, Man City đã có được liên tiếp là 6 chiến thắng luôn nha anh em đó 4-1 trước Bournemouth này 3-0 trước Pitot này tại FA Cup này rồi 2-0 trước Newcastle 1-0 trước Crystal Palace rồi chiến thắng rất là đậm 7-0 trước Leipzig rồi à, gần đây nhất là một cái chiến thắng phải nói là cũng rất là đậm luôn trước Burnley ngay trên sân nhà với số 6-0 đấy thì cái phong độ à, ghi bàn của thằng Man City này đang rất là khủng anh em vừa ghi bàn tốt mà cái phong độ hai phòng ngự của Man City cũng rất là trắng trắng luôn anh em có thấy đó 5 trận liên tiếp Man City toàn thắng và giữ sạch lưới à, và ghi được đến à, à, tổng cộng là 18 bàn thắng một cái thông số phải nói là khá là khủng dành cho ông lớn Man City ở mùa giải năm nay đấy và về đội khách Liverpool Liverpool thì anh em có thể xem này Liverpool đang có một cái phong độ cũng khá là ổn khá là ổn nha anh em đó sau 10 à, à, sau 10 trận thi đấu gần nhất thì à, Liverpool có được ờ, tổng cộng là 4 chiến thắng, một trận hòa và 4 thất bại, trong đó có một trận đấu bị hủy trước ờ, Fulham nha anh em. Đấy. Thì với những cái thông số này, Liverpool cũng có một trận thắng rất là đậm trước ờ, MU. Đó, đặc biệt là trận thắng đậm 7-0 trước MU này. Thì anh em nhìn vào cái trận thắng của Liverpool đi. Hầu như 4 trận thắng mà Liverpool có được đều giữ sạch lưới trước mọi đối thủ luôn. Đó, 2-0 trước Everton, rồi 2-0 trước Newcastle này rồi thắng 2-0 trước Wolver này, rồi 7-0 trước Man U này. Các trận thắng của Liverpool đều cách biệt từ hai bàn trở lên. Đấy, một phong số rất là tốt nha anh em và à, thì anh em có thấy Liverpool à, ờ, cái điều đáng tiếc nhất Liverpool là đã bị loại khỏi cái cúp C1 châu Âu ở mùa giải năm nay khi mở trận lượt đi phải nhận thất bại 5-2 trước Real Madrid đó và trận lượt về lại phải nhận thất bại 1-0 trước Real ngay trên sân nhà thì sau hai lượt trận với thất bại tổng là 6-2 Liverpool đã phải dừng chân tại cúp C1 và trước mắt thì Liverpool đã không còn cái mục tiêu nào để uh, uh, để để phải hướng tới và và dưỡng sức nữa rồi đó chắc chắn liverpool sẽ tập trung toàn bộ nhân lực vào cái giải ngoại hạng Anh mùa này để tìm kiếm một vị trí trong top 4 đó để lấy cái vé dự cúp C1 mùa sau đúng không anh em đấy thì à, riêng trong cái trận đấu này Man City sẽ được thi đấu trên sân nhà và Liverpool sẽ làm khách thì Tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ sân nhà sân khách của hai đội nhé đây trước tiên Man City ở ba trận gần nhất Man City toàn thắng trên sân nhà và ghi được đến 15 bàn thắng một phong số rất là khủng và không để thủng lưới bàn nào đó và bất bại hết ba trận luôn còn về đội khách uh, Liverpool thì ờ, ở năm trận làm khách gần nhất Liverpool chỉ có đúng một chiến thắng trước Newcastle với cái thế hơn người với tỷ số 2-0 còn lại là ba thất bại và một trận hòa đó thất bại 0-3 trước Wolves 1-0 trước ờ, Bournemouth rồi 1-0 trước Real cùng với trận hòa không đều trước Crystal Palace thì về những cái thông số hiện tại thì anh em có thể thấy là Man City đang có phong độ phải nói là tốt cực tốt trước cái thằng Liverpool luôn Liverpool là không có giá luôn nha anh em đấy à, và xem về cái lịch sử đối đầu thì anh em có thấy này ở bốn trận mà gặp nhau gần nhất thì Liverpool đã có đến uh, ờ, 3 chiến thắng và ờ, chỉ nhận một thất bại trước Man City mà thôi đó rất là khá xa nha anh em về phong độ thì Man City chiếm lợi thế hoàn toàn nhưng về lịch sử đối đầu ở bốn trận gần nhất thì ờ, cái thằng Liverpool này hoàn toàn nắm lợi thế trước Man City và trong bốn trận đối đầu này có đến 3 trận 3 trên 4 trận thì anh em có thấy đấy có đến 4 đến 5 bàn thắng trong 3 trận đấu đó thì cái tỷ lệ về tài của trận đấu này cũng rất là cao nha anh em thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận uh, uh, đầu tiên là trận lượt đi đi đầu tiên là cái trận lượt đi tại ngoại hạng anh giữa liverpool với man city thì ở cái trận đấu này liverpool đã giành chiến thắng 1-0 này và xuất hiện đến tổng cộng là ờ, bốn 4 chiến thẻ vàng nha anh em ở trận đấu này xuất hiện đến tổng cộng là bốn chiếc thẻ vàng thì một chiếc của ờ, thẻ đỏ của ờ, Calop là không tính nha anh em đó chỉ tính các cầu thủ trong trận đấu thôi thì uh, trận đấu này đã về xỉu thẻ nha anh em với mức 4 bốn thẻ đó uh, và về mã kèo góc thì sao ở góc ở trận này cũng có đến 11 góc đã về mã kèo tài góc ở trận đấu này đấy còn về cái mức kiểm soát bóng thì ở trận lượt đi tuy Man City nó làm khách và thua 0-1 nhưng uh, Man City thì kiểm soát đến 63% trước uh, uh, so với 37% của đội chủ nhà Liverpool đấy và Man City đã tung ra đến 16 pha dứt điểm trong đó có 6 pha gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương còn Liverpool tuy kiểm soát ít nhưng vẫn có đến 13 cái cơ hội để ghi bàn đó trong đó có hai cái cơ hội là chuẩn xác nhất và trong hai cơ hội này đã giúp cho Liverpool mang lại một bàn thắng đó mang lại một bàn thắng trước uh, Man City nhờ cái pha lập công của Salah vào phút 76 và đó cũng là chiến thắng uh, cái tỷ số mà chiến thắng cuối cùng trong cái cuộc đối đầu này đấy thì nhìn vào hai đội này anh em có thấy là cái phong độ cũng như là cái nền tảng và cái lực lượng của hai đội đang rất là khủng tại à, giải đấu đó riêng Liverpool thì đang à, sau khi mà trải qua cái phong độ khá là tệ thì Liverpool cũng đang dần lại uh, tìm lại được chính mình còn Man City thì vẫn duy trì được cái uh, thế chặn cũng như là cái lối chơi phòng ngự rồi vừa phòng ngự tốt công này nói chung là công này thủ tốt đó anh em Man City gần như là toàn diện ở thời điểm hiện tại đấy thì anh em thấy nè ở trận lượt đi Man City đã chấp đội à, chủ nhà Liverpool với mức chấp là nửa trái nhưng mà Liverpool đã giành chiến thắng trong đấu này thì trước đó là Man City đã thua cái mã kèo chấp trong cuộc đối đầu này nhưng ngược lại thì Man City cũng đã à, thì ngược lại anh em người hâm mộ cũng đã thắng được cái mã kèo là tài gốc đúng không anh em đã thắng được mã kèo tài gốc làm tiếng theo tiếng nhớ thì ở trận đấu này tài gốc là 10 hòa anh em 10 hòa thì à, gốc ở trận đấu này đã về 11 là vừa đủ luôn vừa ăn được một gốc luôn đấy thì đây là cái thành tích ở trận lượt ở cái trận lượt đi nha anh em lượt đi là về tài gốc cùng với xỉu bàn thắng đó và tiến sẽ cho anh em xem thêm cái trận ờ, tại ờ, cúp ờ, tại cúp liên đoàn anh nha đó tại cái trận loại trực tiếp tại cúp liên đoàn anh thì trận này đã có đến 5 bàn thắng đó năm bàn thắng và cuộc đối đầu này chỉ có 8 góc anh em về cái kèo mà cúp liên đoàn anh ấy thì thì gần như là nó không có quan trọng đối với hai cái đội bóng này cho lắm nha anh em đó Vậy chắc chắn mục tiêu của Liverpool cũng như Man City những ông lớn này chỉ có là những cái giải đấu như cúp C1 châu Âu hay là giải vô địch ngoại Anh thôi đó còn những cái giải mà cúp FA hay cúp liên đoàn này nữa thì à, đều là nằm ở cái mục tiêu phía sau thôi không có đặt cái mục tiêu là là phải uh, à, dùng toàn lực cho các giải đấu này đúng anh em đấy thì uh, quay lại với cái uh, phong độ cũng như cái lịch sử đối đầu của hai đội thì tiến sẽ cho anh em xem thêm một số thông số về cái đối đầu của hai đội này để cho anh em có dễ vào kèo nhất đấy thì ở uh, 8 8 trên 9 cuộc đối đầu gần nhất cả hai đội đều về xỉu góc nha anh em thì anh em có thể vào mã kèo là xỉu góc trong cuộc đối đầu này cũng như anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào mã kèo là tài bàn thắng cùng với mã kèo là cả hai đội ghi bàn đấy anh em thấy không 6 trên 7 trận gần nhất cả hai đội đều có trên 3 bàn thắng 3 bàn thắng trở lên và 7 trên 8 trận gần nhất cả hai đội đều ghi bàn và 8 trên 9 trận gần nhất cả hai đội đều về mức xỉu góc chứng tỏ là trận đấu này à, có rất là nhiều mã kèo mà tỷ lệ thắng cao cho anh em đầu tư ok cho anh em thì với những cái mã kèo hiện tại tiến sẽ cho anh em à, các cái tỷ lệ kèo mà tiến đưa ra cho anh em à, tham khảo nhé anh em thấy hợp thì anh em vào luôn ok cho anh em à, tiến sẽ cho anh em xem lại tỷ lệ kèo chấp này cũng như kèo tài xỉu này đấy thì với những gì mà tiến đã phân tích thì trước tiên trước tiên tiến sẽ à, tuy tuy là chưa có mã kèo thẻ hay là mã kèo cả hội ghi bàn rồi mã kèo gốc đó nói cho ờ, rồi rồi ờ, hiện tại chỉ có mã kèo chấp với mã kèo tài kèo là tài xỉu thôi thì tiến sẽ đưa lên các mã kèo mà tiến lựa chọn cho anh em tham khảo này đây đầu tiên à, theo những gì đã phân tích thì tiến sẽ cho anh em vào cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn đó đầu tiên là à, mã kèo 1 kèo 1 cả hai đội cùng ghi bàn ok cho anh em đó còn mã kèo thứ hai kèo thứ hai là sao kèo mã kèo thứ hai là anh em vào xỉu góc xỉu góc 9.5 ft ok cho anh em còn mã kèo thứ ba mã kèo thứ ba là anh em uh, uh, đây anh em à, mã kèo thứ ba là anh em đầu tư vào cho tiến để tiến xem lại một lần nữa nha đây anh em đầu tư vào cho tiến là mã kèo tài mã kèo tài bạn thắng nha tài 2.75 ft ok cho anh em đấy thì đây là ba cái tỷ lệ kèo mà tiến đưa ra cho anh em ở trận đấu này nói chung là cái cục đối đầu ờ, kinh điển của ngoại anh thì sẽ có rất nhiều mã kèo cho anh em chơi nhưng hiện tại Tiến vẫn chưa có tự tin vào cái mã kèo là Man City chấp Liverpool vì sao vì hiện tại là Man City đang thiếu vắng đi cái con quái vật là Haaland đấy là chưa chắc là Haaland có thể ra sân cái cuộc đấu đầu này vì hiện tại chưa có được cái đội hình chính thức anh em nhớ nhá chưa có được cái đội hình chính thức nên chưa biết được là Haaland có ra sân hay không vì cái tầm ảnh hưởng của cái thằng Haaland hiện tại đang rất là quan trọng với à, đội tuyển Na Uy cũng như là với Man City thì anh em thấy những vòng đấu vừa qua của Na Uy đấy khi mà thiếu vắng thằng Na, thằng Haaland thì gần như Na Uy đang thi đấu rất là chật chọt tại cái đội tuyển quốc gia của mình đúng không anh em đấy cho nên là theo tiếng thấy thì anh em phan há vội vào cái mã kèo chấp đó thay vào đó anh em có thể vào đầu tư cho tiếng vào mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn mã kèo này chỉ có trên trang thôi riêng mã kèo này chỉ có trên trang thôi anh em cũng như mã kèo xỉu góc 9.5 cả chặn này cũng chỉ có trên trang thôi đó còn về mã kèo tài 2.75 cả chặn thì à, cũng có trên trang nè anh em đấy 2.75 với mức là bỏ một ăn 0.78 à, à, thì à, tiến sẽ đưa cho anh em ba mã kèo này để anh em đầu tư nếu như mà anh em trùng ý hợp máu với tiến thì anh em có thể vào còn cái mã kèo chấp thì khi mà có đội hình chính thức ra sân ấy nếu lúc đó tiến xem xét cái đội hình là có hai lanh hay là cái đội hình thi đấu với công hay thủ nó ra sao thì lúc đó tiến sẽ cho anh em cái mã kèo chấp đúng không anh em khi mà biết được cái đội hình chính thức cũng như là biết cái sơ đồ ra sân hai đội này rồi biết được cầu thủ này chấn thương chơi với sơ đồ nào thì lúc đó mình sẽ dễ cho kèo anh em thêm cho kèo anh em hơn đúng chưa hiện tại thì đây chỉ là những cái mã kèo là là cho anh em để uh, anh em tham khảo thôi anh em nhớ nhé không có gì là chắc chắn ở mã kèo này hết đấy anh em học ý anh em vào không thì xem như tham khảo thôi rồi trước giờ bóng lăn tiến sẽ lọc lại và đưa những mã kèo chuẩn hơn trên nhóm cho anh em theo và tiến cũng xin nhắc một lại một lần nữa những anh em mà đang xa bờ cũng như đang thua tha mà muốn gỡ gạt muốn đi cùng tiến ở chặng đường dài phía trước đó thì cứ liên hệ cho tiến à, qua cái số Zalo 0963731346 hoặc là Telegram a còng kèo bóng cao tiếng tiếng có để phía dưới màn hình góc video này thì anh em đặc biệt anh em muốn vào nhóm của tiếng muốn vào nhóm để cùng đồng hành và lấy những mắc kèo chuẩn hơn thì cứ liên hệ cho tiếng qua hai cái nền tảng phía dưới góc video này đó thì để vào nhóm của tiếng tiếng nhắc lại một lần nữa tất cả vào nhóm đều miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em khi vào nhóm hết nhưng bắt buộc anh em phải có một cái trang chơi ờ, cùng với tiếng đó phải chơi cùng trang với tiếng như vậy nè anh em chủ động chơi danh gian có thể tự do vào nhiều mã kèo anh em thích cũng như là vào mã kèo gốc rồi những chơi những cái mã kèo dị như cả hai đội ghi bàn hay là mã kèo gốc này nọ các kiểu gì đó rồi kèo thẻ nữa đúng không anh em anh em chủ động cầm cái trang thì có thể ra vào kèo bán kèo này nọ cũng như có thể đợi ờ, cái thế trận nó diễn ra như thế nào rồi anh em vào kèo cũng được nó không cần vào gấp chứ bông tiếng như là qua thầu cò để làm gì hết đó đúng không à, anh em còn có thể chơi thêm cái kèo gung giữa chặn nè những cái mã kèo rất là dễ ăn luôn đặc biệt là hai thằng này thi đấu rất là nhiều bàn thắng những ông lớn những cái hàng công rất là hay đấy anh em chơi cái mã kèo gung phải nói là tỷ lệ tỷ lệ thắng rất là cao luôn anh em không thể bỏ lỡ cái mã kèo gung trong cái trận đấu này đấy thì uh, ok cái điều kiện thứ hai điều kiện thứ nhất là chơi cùng trang với tiếng thì tiếng có nói rõ rồi nhá à mà quên nữa để chơi cùng trang với tiếng thì anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng nhé anh em đấy anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng thì cái tài khoản ngân hàng của anh em là phải có xài cái chuyển khoản online là phải có cái internet banking đấy ok còn cái điều kiện thứ hai là anh em phải có một cái số vốn anh em chơi banh bóng phải có vốn đúng không vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên anh em nhớ nhá một đến hai củ trở lên còn cầm vài trăm tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến làm gì hết anh em mình mất thời gian với nhau thôi đó thì nếu như đạt đủ điều kiện muốn đồng hành với tiến muốn gỡ gạt thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua zalo hoặc telegram phía dưới góc màn hình này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em